xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Nếu như mà các em đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay thì à, hãy cùng gửi lời chào tới chị để chị biết nhá, được không ạ? Xin chào, xin chào tất cả các bạn. À, mời các bạn à, cùng à, tham gia buổi học ngày hôm nay với chị Hiên nhé được không nào? Trước tiên thì chúng mình sẽ cùng đợi mọi người một chút xíu Không biết là các bạn đã hoàn thành à, cái bài kiểm tra giữa kỳ môn văn chưa? Và các bạn có cảm thấy tự tin với bài kiểm tra mà vừa rồi chúng mình đã cùng làm không? À các bạn ơi Nào chúng mình sẽ cùng đợi nhau một chút xíu nhá Hiện tại thì chị đã thấy là các bạn đã đang có mặt ở trong phần phát trực tiếp này cùng với chị rồi Hello Vũ Phan, xin chào Long Quách, xin chào em, xin chào các bạn Chị có thấy em nhé Xin chào Khánh Ngân, xin chào Kim Ngân Xin chào Lan Anh, xin chào Đình Hùng, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị Và nội dung của buổi phát trực tiếp ngày hôm nay Giống như chị đã thông báo trước cùng với chúng mình rồi Đó là chúng ta sẽ cùng với nhau thiết lập một cái bảng dẫn chứng và sẽ cùng với nhau có những cái ví dụ về việc sử dụng dẫn chứng trong bài văn, đoạn văn, nghị luận xã hội chúng mình nhá. Ok không? Nếu mà được thì các bạn có thể giúp chị là tác thêm những người bạn của mình và đừng quên một điều này nhá. Đó chính là hãy thả tim cho chị Hiên để chị Hiên biết rằng đây sẽ là một phần phát hữu ích mà các bạn đang cần để chị có thêm cái động lực phát trực tiếp với các bạn nhiều hơn nữa, chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa Hello Thanh Thiên, xin chào Trang, xin chào các bạn, xin chào các em Cùng quay trở lại với chị Hiên trong buổi học ngày hôm nay nhé Hello Bảo Hoài, xin chào em, xin chào các bạn Thanh Hoa này, à, rồi thì gì đây ạ? À Dung này, rồi Dương này Xin chào các em nhé. À hôm bữa em thi nghị luận xã hội mà không tốt chị ơi á Chị thì chị cho rằng là nếu như mà một việc mà mình làm chưa tốt ấy Thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp Thứ nhất là vì mình cố gắng chưa đủ hoặc là mình đã cố gắng nhưng mình cố gắng chưa đúng cách thì bây giờ các bạn đã làm xong cái bài kiểm tra đó rồi bây giờ có mong muốn điều gì thì cũng sẽ không thể nào quay trở lại được rồi đúng không ạ điều mà chúng mình cần làm bây giờ là nhìn xem chúng ta ở trong cái trường hợp nào chúng ta đang ở trong cái trường hợp là chúng ta đã cố gắng rất nhiều nhưng mà cái sự cố gắng của chúng ta chưa hiệu quả tức là cố gắng chưa đúng cách hay là chúng ta đang ở trong một cái tình trạng là thật ra chúng mình cố gắng chưa đủ nhiều đâu đúng không ạ à? nhiều khi các bạn cứ nghĩ rằng là em đã cố gắng nhiều lắm rồi nhưng thật ra chị cho rằng có thể là các bạn chưa chưa cố gắng đủ nhiều đâu nên đấy nhìn nhận lại xem là mình đang ở trong cái trường hợp nào để mình biết cách mình thay đổi chính bản thân của mình để có thể à, làm mọi thứ tốt hơn và có những cái bài văn viết hay hơn đạt số điểm cao hơn nhá ok không Hello, xin chào Trà My, xin chào Trúc Phương Xin chào Hằng, xin chào các bạn Rồi, rất nhiều tim đã được thả cho chị Hiên trong ngày hôm nay Nhớ là chia sẻ về trang cá nhân Bởi vì chị tin là đến khi mà các bạn muốn xem lại Thì các bạn có thể uh, tìm lại ở trang cá nhân của mình Thì sẽ, sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều So với cái việc là các bạn phải tìm lại ở trên fanpage học văn chị Hiên đấy Ok chưa? Bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu nhá Được không ạ? À? Bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhá Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các em ơi Chị cho rằng một Chị đã từng nói với các bạn Trong số những cái yếu tố để quyết định một bài nghị luận Một bài văn Hoặc là một đoạn văn Nghị luận xã hội mà mang tính Nghị luận xã hội mà mang tính thuyết phục. Được không ạ? À? Thì một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng chúng ta phải đề cập tới đó là gì các bạn biết không? Đó chính là dẫn chứng. À, được không ạ? À? Nói có sách mách có chứng. Bây giờ mà một cái bài viết của các bạn chỉ có những cái phần lập luận, chỉ có những cái phần lý lẽ các bạn đưa ra thì chắc chắn người ta sẽ không tin vào cái điều mà các bạn đang muốn nói tới đâu chị nói thật hoặc nếu như có tin thì vẫn có những cái sự ngờ vực giống như kiểu nhá chị lấy một cái ví dụ cực kỳ đơn giản được không ạ tại vì sao mà ở thời điểm hiện tại có rất là nhiều người ấy bị lừa bởi cái việc là chơi tiền ảo ban đầu thì không tin không không không có tin vào cái việc là chơi tiền ảo mà lại ra chơi một cái gì đấy ở trên internet mà lại lại ra tiền được mà lại ra rất nhiều tiền không tin thế xong rồi người ta đến nhà mình rất là nhiều lần người ta bảo là đây này em đây này em là cái người đây em cho chị nhìn nhá em đang chơi đây chị thấy chưa rồi thì ông này, bà này ở trong làng mình đây cũng đang chơi đây Đấy, chị nhìn thấy họ mua ô tô chưa? Chị nhìn thấy họ làm cái này làm cái kia chưa? Đó, chị nhìn thấy chưa? Ồ, và thế là chúng ta tin có nghĩa là nếu như để thuyết phục các bạn bằng những cái lập luận Thuyết phục chúng ta bằng những cái lập luận rằng là À, nó như thế này, nó như này, nó như này Thì có thể là chúng mình chưa tin Nhưng chỉ cần lấy ra một người Nếu một người chưa tin hai người Hai người chưa tin ba người Thì chúng ta có cảm giác như dần dần chúng ta đã đang bị thuyết phục và chúng ta tin Giống như việc nhá các bạn đang có mặt ở đây cùng với chị Có thể lần đầu tiên nghe tới học văn chị Hiên Các bạn chẳng có ấn tượng gì cả Các bạn bảo là Ui, bao nhiêu người dạy văn mà Bao nhiêu người cũng trao đổi kiến thức về văn ở trên mạng đây thôi Tại sao lại cứ phải là học văn chị Hiên Kiểu thế Thế xong rồi bắt đầu một người nói thì các bạn chưa để ý Thế nhưng sau đấy bắt đầu có những cái dẫn chứng cụ thể là À chị này ở trường mình này À chị này, anh này ở trường mình này cũng có tìm hiểu thêm những cái phần kiến thức ngoài việc học trên lớp Thì anh chị ấy cũng có chủ động tìm hiểu thêm ở cái trang này này Thế là mình tin À và sau đó mình được gì ạ? Mình trải qua cái điều đấy và mình càng ngày mình càng tin hơn Thì chị cho rằng là dẫn chứng Người thật, việc thật, số liệu thật nó là một trong những cái cực kỳ then chốt để tạo ra cái tính thuyết phục không chỉ là trong bài nghị luận xã hội đâu mà kể cả đối với ngoài cuộc sống của chúng ta khi chúng ta muốn thuyết phục người nào đó tin vào cái điều mà mình đang nói được không ạ? À? Thì các bạn sẽ thấy rằng đưa ra những cái dẫn chứng là một trong những cái biện pháp cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ hiệu quả. Được không ạ? À? Các bạn ơi, đây nó sẽ là một trong những cái nền tảng rất là lớn cho chúng mình nhá. Tại vì sao? Sau này khi mà các bạn lên đến đại học, các bạn sẽ có rất nhiều bài thuyết trình. Các bạn sẽ mong muốn tham gia những câu lạc bộ, các bạn sẽ muốn đi làm thêm. Rồi sau này các bạn tốt nghiệp đại học xong các bạn đi làm chính thức. Thì một trong những cái yếu tố để chúng ta có thể tạo được thiện cảm và ghi được dấu ấn Trước tiên chúng ta cần phải thuyết phục người khác bởi cái khả năng của chúng ta đã Thì chị cho rằng là những cái bài văn hay đoạn văn nghị luận xã hội nó chỉ là những điều rất nhỏ thôi còn cái quan trọng hơn á, đó sẽ là một cái trường đời cực kỳ rộng mở để chúng ta hiểu rằng sẽ có rất nhiều trường hợp chúng ta cần thuyết phục người khác và để người khác tin vào điều mà chúng ta đang nói. Được không ạ? À? Và cái khả năng thuyết phục là một trong những cái khả năng mà chúng ta sẽ thấy nó là một cái kỹ năng đàm phán để chúng ta có được nhiều hơn những cái thành công trong cuộc sống. Vậy nên để có thể thuyết phục được người khác thì dẫn chứng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Chị rất muốn hỏi ở đây Hơn 100 bạn đang xem phần phát trực tiếp này Có những bạn nào luôn cảm thấy rằng Mình cực kỳ yếu về phần dẫn chứng trong bài nghị luận xã hội không ạ? Các bạn có thể giơ tay của các em lên để cho chị thấy những cánh tay của các bạn nhé Hãy thành thật với nhau Ít nhất là trong thời điểm này Bởi vì á, nếu như chúng mình không nhìn thấy được kẻ thù hay nỗi sợ hãi của chính bản thân ấy, thì chúng ta sẽ không thể nào mà gì ạ à có thể thay đổi được điều đấy đâu trước tiên là chúng ta cần phải nhìn vào những cái điểm yếu của chúng ta đã à ok em có à em à em à em à rất nhiều những cái cánh tay đã dơ lên và cảm ơn các em về sự thành thực này không sao hết đó là lý do vì sao mà chúng mình có mặt ở đây cùng với nhau mà đúng không ạ à? thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá nói về dẫn chứng thì trước tiên là chúng mình sẽ phải Có lẽ các bạn sợ là bởi vì các bạn có quá ít dẫn chứng Và các bạn có quá ít dẫn chứng là vì các bạn thiếu đi hiểu biết về đời sống xã hội Những cái kiến thức xã hội chúng mình cực kỳ kém Nên thành ra chúng mình không có được những cái dẫn chứng Bây giờ các em bảo trong đầu không cả có kiến thức, không cả có dẫn chứng thì nói gì đến cái việc đưa dẫn chứng vào trong phần bài viết, đúng không? Thế nên cái bước đầu tiên mà các bạn cần làm đó chính là tích lũy dẫn chứng. Ở đây cũng chính là cái cách để chúng ta tăng cái vốn hiểu biết của mình về đời sống xã hội đấy ạ. Các bạn nhé. Đây cũng chính là cách để chúng mình tăng vốn hiểu biết của bản thân về đời sống xã hội đấy ạ. Nên đừng nghĩ nó là một cái gì đấy quá nặng nề Các em ơi Tích lũy dẫn chứng chính là việc mở rộng vốn hiểu biết Ở đây ai có mong muốn là mình sẽ trở thành một người hiểu biết nhiều hơn về các vấn đề xã hội Lại tiếp tục giơ tay chị Hiên xem ạ à. Được không nào? Nào, ở đây những bạn nào có mong muốn rằng là em, bản thân em cũng cực kỳ mong muốn là em có thể tăng những cái vốn hiểu biết về xã hội không ạ? Chưa nói đến cái một cái việc nặng nặng nề là chúng ta cần phải tích lũy dẫn chứng. Có bạn nào mong muốn không? Ôi hôm nay các bạn thả nhiều tim cho chị thế hả? <laughs> Có bạn nào mong muốn không ạ? Cũng rất nhiều những cánh tay đã được dơ lên Vậy thì nói được, phải làm được nhá Đừng đặt để cái mong muốn của mình chỉ ở trong tâm trí Mà hãy dùng tâm trí để thay đổi hành động của chính bản thân bạn Đấy mới là cái điều mà chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của chính chúng ta Chứ nếu như các em chỉ nghĩ Và các em cho rằng Ôi tôi cần phải thay đổi chính tôi và cái điều đầu tiên là tôi cần phải thay đổi tôi cần phải học hỏi nhiều hơn để để tăng cái vốn hiểu biết của mình nếu các em mới chỉ dừng lại ở việc nghĩ ấy, thì chị nghĩ là các bạn không cần xem phần phát trực tiếp này làm gì hết nói được phải làm được ngày hôm nay nhìn ra cái vấn đề của mình thì phải cố gắng thay đổi được ok chưa ạ rồi tích lũy dẫn chứng tích lũy những cái dẫn chứng thì nó phải đạt các tiêu chí như sau nó phải đúng được không ạ à? trước tiên nó phải đúng đã hay nói cách khác là nó phải chính xác Bây giờ đi tích lũy dẫn chứng mà lại còn không đúng nữa thì thôi cũng đến là chịu Tức là cái bản thân mình trong cái khâu tiếp nhận của mình đã sai rồi Thì mình nói với người khác làm sao mà thuyết phục được Đúng không ạ? Thế nên cái trước tiên là phải đúng nhá Thứ hai đó phải là những dẫn chứng tiêu biểu Tức là được nhiều người biết đến Được không ạ? Nó phải tiêu biểu Tức là phải được nhiều người biết đến Và có thể là nó sẽ mang cái tính mới hay nói cách khác là tính cập nhật được không ạ? Đó, chúng ta phải luôn luôn cuộc sống nó là một cái guồng quay và chúng ta cũng phải luôn luôn xoay vần để có thể nắm bắt thông tin, nắm bắt những cái vốn tri thức đúng không ạ? Ok chưa nào? Thì đây sẽ là những cái tiêu chí đầu tiên để chúng mình cùng với nhau lựa chọn những cái dẫn chứng hay để đưa vào trong cái phần bài viết của các bạn này. Các em ơi, các bạn có thể thiết lập một cái bảng dẫn chứng theo khá là nhiều cách khác nhau. Được không ạ? À? Chị lấy ví dụ một cái cách nhé. Chị có một cái bảng dẫn chứng như thế này. Đây là cách đầu tiên này. Các em có thể nhìn thấy. Được không ạ? À? Đây là cái đầu tiên này. Tuyển mập, tuyển tập, ươm mầm. Đó. Những dẫn chứng ạ. À, đây là một cái cách thiết kế về một cái bảng dẫn chứng khá là thú vị. Được không nào? Khá là thú vị Đây ở đây chúng mình có Phạm Nhật Vượng này Chúng ta có câu chuyện về cụ Đỗ Thị Mơ này Đó, được không ạ? À? Các bạn nhìn thấy chưa? Đó, ok chưa? Hay là ở đây chúng mình có à, giáo viên tiếng Anh Trần Thị Thúy này Hay là ở đây chúng mình có, được không ạ? À? Bùi Công Hiệp này à, Hay là ở đây chúng mình có về ca sĩ Đen Vâu này Hay là ở đây chúng mình có về, được không ạ? À? Đây, đó, được chưa nào? Rất là nhiều hay là ở đây chúng mình có dẫn chứng về Đặng Trần Thủy Tiên này Thì đây cũng là một cái cách thiết lập dẫn chứng khá là hay Được chưa nào? Đó, Khang A Tủa này Rồi uh, tập thể cảnh sát phòng cháy chữa cháy này Rồi các bạn ạ à. Hay là đây ạ, à, rất nhiều những cái dẫn chứng ở đây Mà các bạn có thể thấy Đấy, đây là một cái cách Chị cho rằng là đây nó là một cái cách khá là cầu kỳ được không ạ? À? Đây là một cái cách khá là cầu kỳ Nếu như đối với các bạn thì các bạn cũng có thể chủ động lựa chọn cái cách thiết lập dẫn chứng nó đơn giản hơn À thế thì bây giờ cái câu hỏi các bạn đặt ra cho chúng mình là Bây giờ em muốn thiết lập một cái bảng dẫn chứng thì em có thể lấy nguồn từ đâu? Nguồn dẫn chứng À mình sẽ lấy những cái dẫn chứng ở trên các cái trang thông tin chính thống các bạn nhá Cái này rất là quan trọng bởi vì là chúng ta thấy rằng là bây giờ thông tin chưa được kiểm định ấy, chưa được kiểm duyệt, thông tin không chính xác tràn lan trên các trang mạng xã hội luôn. Thế nên chị thì chị cho rằng là các bạn sẽ lấy những cái nguồn dẫn chứng ở các thông ở các cái trang thông tin chính thống. Ví dụ như là những cái trang thông tin của VTV này, VTC này, đúng không ạ? À? Rồi những cái chương nói chung là đài truyền hình quốc gia thì chắc chắn đó phải là những cái thông tin được kiểm kiểm duyệt những cái thông tin được gì ạ à, có một cái độ chính xác cao rồi nên là hãy chú ý là chúng mình sẽ lấy trên những cái thang trang thông tin chính thống ngoài ra thì có thể lấy ở các cái trang báo uy tín nữa như là dân trí, lao động, VN Express, vân vân thì chị tin rằng đó đã là cả một cái kho tàng vô cùng vô cùng rộng lớn về một cái nguồn dẫn chứng dồi dào mà các bạn có thể lấy và thiết lập bảng dẫn chứng của bản thân các em. Ok chưa ạ? Đối với việc thiết lập dẫn chứng thì các bạn có thể tự thiết lập bằng việc là chúng ta lập bảng nhá. Chúng ta hoàn toàn có thể tự thiết lập bằng việc lập bảng. Ở đây ví dụ dẫn chứng nội dung được không dùng cho đề bài đó ok chưa ạ bởi vì các bạn đều biết rằng là một cái dẫn chứng ấy thì có thể là dùng được cho khá là nhiều các cái đề bài khác nhau nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải điều chỉnh trong cái phần đưa nó vào bài viết như thế nào đấy mới là một trong những cái yếu tố quan trọng nha thì ở đây chị xin được giới thiệu cho các bạn một cái kênh thông tin à, khá là hay mà ở đó có cực kỳ nhiều dẫn chứng ạ. Đây ạ, chính là trang này. Các bạn ơi, chính là trang này ạ. Các bạn đã biết trang này chưa? Việc tử tế ạ. Các bạn đã biết trang này chưa? Các em đã biết trang này chưa ạ? Đây ạ, trang việc tử tế. Ở đây là một cái kho tàng cực kỳ nhiều những cái dẫn chứng để các bạn có thể đưa vào Đây ạ, à, ví dụ Ngay từ một cái gì ạ? À? Ngay từ một cái phần đầu tiên này Đây các bạn nhìn này Đó chính là khó khăn ở ngôi trường chỉ toàn giáo viên nam Thật ra thì cái dẫn chứng này là một cái dẫn chứng chị cũng biết tới cách đây khá là lâu rồi Ở cái điểm trường Chi Lễ 4 ở huyện Quế Phong của tỉnh Nghệ An Và ở nơi đó có những cái thầy giáo được không ạ? À? Những cái thầy giáo vì yêu con trẻ mà vẫn hết mình với cái hành trình cõng chữ lên non của mình. Đôi khi đi lên đến điểm trường phải đến 3, 4, 5 tiếng đồng hồ Khi trời sập tối mới lên đến trường Nhưng mà các thầy vẫn cặm cụi trong một cái gian nhà gỗ le lói ánh điện Đôi khi thiếu thốn đến cả đôi đũa nữa Thế nhưng mà điều đó không cản được cái lý tưởng sống Cái đam mê sống và nhiệt huyết sống và cũng không cản được một cái tình cảm yêu thương của những người thầy nơi đây dành cho những đứa trẻ. Đó là những cái sự cống hiến hy sinh thầm lặng. Đó là gì ạ? Đó là hình ảnh của những con người mang trong mình một cái lý tưởng sống cao đẹp. Đó là cái sự nhiệt huyết, đó là niềm đam mê với nghề. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là với một cái dẫn chứng này các bạn có thể À các bạn có thể sử dụng cho rất là nhiều những cái dạng đề khác nhau được chưa nào? Chúng mình có thể dùng cho rất nhiều những cái dạng đề khác nhau. Đây ví dụ các bạn có thể thiết lập nhé. Đó là hình ảnh. À được không ạ? À? Đây chúng ta sẽ cùng thiết lập ở đây, dẫn chứng ở đây. Đó là những thầy giáo. Ở điểm trường. Chi lễ 4. Chi lễ 4. Quế Phong. Nghệ An. Được không ạ? À? Đó, sau đó phần nội dung thì chúng mình có thể nhìn thấy ở đây này Được không nào? Đó, đó là hình ảnh của những người thầy 31 người thầy giáo Vượt quãng đường Được không ạ? À? Vượt quãng đường khó khăn Đôi khi phải 4 đến 5 tiếng mới lên đến trường. Được không ạ? À? Rồi gì thì à rồi à, thì còn gì nữa? À, à cuộc sống thiếu điều kiện. Thiếu thốn. Đó, đây chúng ta có thể thấy này. Đây ạ. À. à thiếu thốn đôi đũa ở đây phải dùng đèn pin để soạn giáo án Phải không ạ? Dùng đèn pin Soạn giáo án Đúng không nào? Rồi thì thiếu thốn đến cả đôi đũa cũng thiếu thốn Đúng không ạ? Thế nhưng mà vượt lên trên tất cả Thì những người thầy giáo ấy vẫn lựa chọn Công việc này Đúng không ạ? và hết lòng với công việc cõng chữ lên non đó mang con chữ đến cho những đứa trẻ ở một cái vùng đất nghèo khó này đó và chúng ta có thể dùng cho đề bài đó là về lý tưởng sống cao đẹp được không nào lý tưởng sống cao đẹp có thể là về sự cống hiến hy sinh Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai Đúng không ạ? Có thể về gì ạ? Nói về cái tình yêu thương Dành cho những đứa trẻ ở nơi đây Đó có thể là đam mê Là lòng nhiệt huyết Đó, thì các bạn ơi Đó có thể là lòng dũng cảm, sự dũng cảm Thì các bạn có thể dùng cho rất nhiều đề khác nhau Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta sẽ đưa nó vào trong cái phần bài viết như thế nào được không ạ? À? Đây cũng là một cái cách để chúng ta lập ra bảng dẫn chứng. Ngoài ra, nếu như các bạn là những cái người mà kiểu đôi khi các em tự biện cho <laughs> mình một cái lý do rằng chúng ta quá bận rộn để có thể thiết lập được những cái bảng dẫn chứng thì các em có thể tham khảo cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội nhá. Đây ạ, à, ở trong cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này thì có cái phần thứ hai, đó là phần tổng hợp dẫn chứng. Các bạn có thể sử dụng cái cuốn sách này để các bạn à, có những cái phần dẫn chứng được không ạ? Đây là một cái phần ví dụ minh họa cho chúng mình thôi ạ. Còn lại ở trong cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này thì các bạn sẽ tìm thấy rất là nhiều những cái dẫn chứng hay, chắc là cũng phải lên đến cái con số tầm 40 50 cái dẫn chứng đấy ạ. À. Nhá các bạn nhá. Các bạn có thể tham khảo cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. À, được không nào? Ở đây thì chị chỉ lấy một cái phần nho nhỏ ra thôi. Đó, được không ạ? À? Các bạn có thể tham khảo nhá Các bạn có thể tham khảo cuốn này nhá Rồi, thì ngày hôm nay từ cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội đó Và với cái dẫn chứng về các giáo viên ở điểm trường Chi Lễ 4 Thì chị đã cùng với các em có một cái đoạn văn nghị luận xã hội sau đây Đây là đề số 14 ở trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội là một trong số những cái cuốn sách được coi là best seller của học văn chị Hiên có giá là 179.000. Không biết là ở đây có bạn nào muốn đặt sách để nhận được vé free ship không? Mặc dù là chị biết ở thời điểm hiện tại thì chỉ còn khá là ít các bạn đang xem phần phát trực tiếp này thôi Có thể là vì các em đã đang đi học à, các bạn cần phải nghỉ ngơi để học cho buổi chiều Nên là chị đang thấy là vẫn còn một số bạn nhỏ ở đây Không biết là các em có muốn đặt cuốn này ngay trong phần phát trực tiếp để nhận được một cái tấm vé free ship không ạ? Là ít nhất chúng ta cũng đã tiết kiệm được 30.000 tiền miễn phí vận chuyển rồi đây ạ các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng với nhau để cho các bạn suy nghĩ một chút xíu thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu cái đề số 14 này ở trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội cùng với chị nhá. Đây, chúng mình có đề bài là Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ nêu suy nghĩ về vai trò của lý tưởng sống. Các em ơi, chị sẽ dùng luôn cái dẫn chứng ở phía bên dưới mà chúng ta vừa cùng với nhau lấy và đưa vào trong bảng dẫn chứng của chúng mình đấy ạ. Đúng không? Ở đây các bạn sẽ thấy nhá, chúng mình sẽ có một cái phần viết như sau. Chúng ta có phần đầu tiên đó là phần mở đoạn Chị nhắc lại một lần nữa nhá Đây là cái đoạn viết được trích ra từ cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội Tại vì sao? Có rất nhiều bạn hỏi chị về cái cuốn sách này Hay là khi mà chị đưa một cái đoạn văn tham khảo ra là các bạn cũng hỏi rất nhiều về cái cuốn sách này Thì các em có thể thử tham khảo nha Mình dùng đối với các bạn lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 và lớp 12 Thì các em đều có thể sử dụng được cái cuốn này nhá Các bạn có thể tham khảo Ok không ạ? À? Rồi, chúng mình có ở đây. Nếu ví cuộc đời là biển cả, con người là chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương bao la, thì ngọn hải đăng chính là gì ạ? Kim chỉ nam không thể thiếu của con thuyền chính là lý tưởng sống của con người. Chấm. Lý tưởng sống được hiểu, bắt đầu giải thích ạ. À, được không nào? Giải thích. Giải thích. Đến phần thân đoạn rồi đây ạ, tiến hành giải thích nhé. Lý tưởng sống được hiểu là những điều tốt đẹp, những khát vọng cao cả mà bản thân hướng tới. Và bắt đầu giải thích xong, tiến hành phân tích và bàn luận như sau. Lý tưởng sống khẳng định này, lý tưởng sống luôn có vai trò to lớn đối với mỗi người. Trước tiên, trong việc định hướng suy nghĩ và hành động, lý tưởng giúp ta xác định được đích đến và kiên định thực hiện mục tiêu. Không có lý tưởng, không có đích đến, bạn cứ bước rồi sẽ đi về đâu. Bên cạnh đó, trên con đường đi tới thành công, lý tưởng sống là động lực để bạn vượt qua mọi gian nan thử thách. Trước mây mù khó khăn cản trở, bạn sẽ chẳng hề lùi bước khi có lý tưởng là ngọn đèn soi tỏ soi soi đường tỏ lối. Khi chúng ta muốn từ bỏ trước khó khăn, chỉ cần nghĩ đến lý tưởng bản thân đang theo đuổi, chúng ta lại có thêm sức mạnh để tự nhủ với chính mình. Không sao đâu, cố thêm một chút, cố thêm một chút nữa Rồi chúng ta sẽ từ từ thực hiện được điều mình mong muốn Có được lý tưởng sống soi đường Chúng ta thấy cuộc đời này có ý nghĩa Mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy mình có năng lượng để nỗ lực từ đó nhận được sự tin yêu, ủng hộ từ mọi người xung quanh bằng nguồn năng lượng tích cực ấy. Và bắt đầu đưa dẫn chứng vào nhé. Đây là cái phần trọng tâm ạ. À. Nói về ý nghĩa của lý tưởng sống Tôi nhớ đến hành trình cõng chữ lên non của biết bao thầy cô giảng dạy ở vùng cao và đặc biệt là nơi đỉnh trời mường lống gắn bó với điểm trường Chi Lễ 4, một trong những điểm trường cao nhất, khó khăn nhất ở huyện miền núi Quế Phong của tỉnh Nghệ An. Băng rừng cả ngày mới vào được bản, ngủ trên những chiếc sạp đóng bằng thân tre nứa trong cái rét cắt da cắt thịt của biển mây. Và cõng từng học trò về trường học, bắt về bắt cõng từng học trò về trường bắt học. Mỗi người thầy trường chi lễ 4 đều mang trong mình lý tưởng đem con chữ đến cho những học trò miền núi để các em có thể hiểu biết, có thể ra ngoài để làm giàu đẹp cho quê hương. Và lý tưởng ấy đã giúp cho chính những người thầy có thêm động lực để kiên trì với điều mà mình đang làm. Được không ạ? À? Bắt đầu liên hệ bản thân này Bản thân tôi luôn tự nhắc nhở chính mình cần sống có lý tưởng, hiện thực hóa lý tưởng của mình bằng những mục tiêu cụ thể và quyết tâm cho những mục tiêu ấy. Đối với tôi, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều đáng quý và lý tưởng để trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng sẽ là điều mà tôi theo đuổi, bắt đầu gửi gắm. Người trẻ chúng ta đứng trước những khó khăn thử thách đôi khi hay nản lòng nhưng hãy tin rằng lý tưởng chính là ngọn lửa thắp sáng ý chí trong chúng ta ở một những giây phút ấy Tin vào điều đó và thực hiện những điều bạn mong muốn, cuộc sống sẽ hồi đáp bạn bằng những thành công. Đó, ví dụ chúng mình có một cái đoạn văn như vậy nhá. Các bạn ơi, thì đây là cái nội dung mà ngày hôm nay chị đã chuẩn bị cho chúng mình Ở trong cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội thì có tới 60 đoạn văn có thể tham khảo Và có 20 bài văn, bên cạnh đó còn là phương pháp làm đoạn văn và bài văn nghị luận xã hội nữa Bảng dẫn chứng này, rồi có cả từ điển, những cái vấn đề để chúng ta có thể làm thao tác giải thích nữa Còn đương nhiên là để có thể hiểu được rằng tại sao lại có từng câu viết được sắp đặt với nhau như thế Thì chị mong là sẽ được gặp các bạn ở trong các cái khóa học của học văn văn chị Hiên để chị sẽ là người đồng hành cùng với các em giúp cho các bạn viết được những cái bài nghị luận xã hội hay hơn, những cái bài nghị luận văn học hay hơn, được không ạ? À? Nhất trí nhá. Còn buổi trưa ngày hôm nay thì chúng mình sẽ dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong phần phát trực tiếp tiếp theo và mong rằng chúng mình sẽ viết được những cái bài viết nghị luận xã hội thật là hay các bạn nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.